Vâng thưa các bạn, à, trên các dòng xe Honda bây giờ thì à, được trang bị khá nhiều cái hệ thống hỗ trợ người lái Ví dụ như cái hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, brake hold này Thì à, hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì nó chỉ giúp xe mình uh, giữ xe trên dốc khoảng 3-4 giây gì đấy thì nó sẽ tụt Nhưng brake hold thì uh, mình nghe nói về mặt lý thuyết thì nó có thể dừng đấy cả ngày cả đêm Khi nào hết xăng thì thôi Thế thì bây giờ mình sẽ thử luôn, nhân tiện đây có con dốc mình sẽ thử Đó, phanh tay điện tử kết hợp brake hold thì ra nhiều cái hay lắm Thế thì mình sẽ lên một con dốc và mình nhấn vào break hold. Rồi sau đấy là break hold, mình thả giữ rồi và đi ra đi uống cà phê. Thưa các bạn, không cần quan tâm đến xe. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi chết chết chết chết ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi trời ơi xin lỗi các bạn Xin lỗi HRV Lúc nãy mình bấm Mình bấm trượt Chưa dứt khoát cho nên brake hold chưa hoạt động Bây giờ mình sẽ thử lại Đây Bấm xong này Rồi à, vâng, vâng. Rất an toàn nhá Lại còn phải bắt tay à, à, Thắt dây an toàn này Rồi mới cho bấm brake hold Đấy Dây an toàn các bạn Rồi brake hold hiển thị lên màn hình Bây giờ mình sẽ mới đi lên ôi rồi hồi hộp quá ờ rồi break out rồi break out hoạt động sau khi phanh tay điện tử đấy chữ p này đèn báo sáng thì bây giờ mình ra mình tin chắc là lần này sẽ không nhưng mà phải cẩn thận trôi không ba năm bảy mười à ok lần này cẩn thận hơn bây giờ <laughs> bây giờ thì thì mình sẽ đi ra mua cà phê và vâng, đứng chém gió đó tí tí tí tí tí tí tí tí tí thoải mái đi thoải mái đi anh, anh chơi đi chơi, chơi chơi đi dưới bánh xe nhá không có chèn mình không chèn bất cứ một cái gì nhá chơi đi ra nào đó break hole nó phải như thế này chứ chưa đủ bây giờ mình sẽ thử đẩy xuống xem như thế nào rồi, phía sau chống trải an toàn nhá, yên tâm. Chỗ này khu vực thử nghiệm thì vô tư. Nào, nhẹ cái, cẩn thận. <laughs> Lần này cẩn thận. À, có vẻ ổn đấy. Ê! Ê! Yeah! À! toát hết mồ hôi. Thưa các bạn, hóa ra là lúc đầu do sai sót từ mình do con người Chứ còn xe thiết kế brake hole này Phải nói là tuyệt vời đấy Xin phép, xin phép thở một chút Vâng thưa các bạn Chức năng brake hole trên ờ, Honda hrv Thì ờ, vừa rồi là một cái tình huống thử nghiệm Trong một cái khu vực an toàn nhé uh, ờ, Trên hrv này cũng có uh, rất nhiều cái tính năng an toàn Mà thực sự là mình thấy luôn đề cao trên những cái dòng xe của Honda Ví dụ như là nếu như bạn bị trôi thì lập tức máy trôi xuống á, máy sẽ ngắt mặc dù cần số ở chế độ D khi mà chế độ D không thắng được cái lực cản dốc trôi xuống và máy ngắt đó an toàn tránh hỏng hộp số và thưa bạn với chức năng brake hold này nếu như bạn là người sử dụng khi đi trong đô thị chẳng hạn khi leo từ hầm chung cư chẳng hạn khi qua những con dốc chẳng hạn thì phải nói là rất an toàn cho các bạn tôi đã thử rồi nhưng à, đây là tình huống à, mà muốn kiểm nghiệm thêm một lần nữa bây giờ thì thôi xin chào các bạn để xe đây đi về mai lên nhận khi nào hết xăng rồi hết xăng ờ, à mà hay nhá chưa hiểu hết xăng như nào hẹn các bạn trong một cái chương trình thử xem hết xăng xem nó có giữ nguyên như thế này không năm đây, đêm nay là... Làm đây nhá.